được cắm đấy nhở nhưng mà bên kia thủ cũng kinh đi vít pusher vẫn còn bên kia cũng hay thật dùng ra thế mà vẫn lên rất tự tin về kê lại rồi vẫn thủ lên được rõ ràng tuấn anh là một và tuấn anh đập cầu rất sợ chưa xuyên rồi không được không được xuyên lái cầu hay nhá rồi tuấn anh lái cầu hay thật đấy được căng là lái sát lưới quả đấy mới gọi là hay buổi chiều nhiều năng lượng nào phía bên màn hình của chúng ta cặp đôi đình mạnh và tuấn anh phía sang màn hình là cặp đôi tuyển trẻ của quảng ninh sáng nay hùng quên mất tên rồi có anh em nói hùng quên mất tên rồi này chỉ nhớ kém quá anh em có thể comment à, lại cho hùng và mọi người biết anh em nào biết cặp đôi quảng ninh tên gì không ạ comment lại nào đây là trận tứ kết một nhưng mà lần sẽ chỉ đánh một sân thôi Em ra trường Vâng, thằng em học Nguyễn nhá Xin giới thiệu mọi người học Nguyễn là Tây Vượt hàng đầu của lưng lưng Nam Phong trào miền Bắc Bên này họ ra kinh rồi vẫn lên bình thường hai tấn công ngoài sân dù anh em bạn bè tăng thì cùng vào xem nào chuẩn bị rất hay cầu không qua lưới đánh mạnh đập quá tốt nghe tiếng sướng anh em cặp đôi triệu hưng nói chung là vòng ngoài thì cho dù thắng thua thì cũng chưa chắc là loại bóng luôn hình như là bắt đầu vào tứ kết là khách bán muộn rồi mọi người không ủng hộ thì em thôi em thì thôi còn đòi quá em nữa mọi người thấy ờ, điểm số 6 năm bên kia cũng không phải dạng vừa trông chóng cả mặt bắt rất nhanh luôn phối hợp rất ăn ý liên tục đổi vị trí lên xuống nhiều người xem cũng thấy sướng hơn đôi này cũng lạ lắm đôi này tháng sáng nay thắng à, vũ lâm hoàng anh lên Hoàng Anh yep. cũng được đánh giá cao hơn không lắc lưới còn không chuột đập cắm đấy nhở nhưng mà bên kia thủ cũng kinh đi vít cushion vẫn còn bên kia cũng hay thật trùng ra thế mà vẫn lên ui. rất tự tin về kê lại rồi vẫn thủ lên được rõ rằng tuấn anh là một và vận động viên đập cầu rất sợ chưa 13 8 rồi Thank you đôi chịu béo béo vào bình thường anh ơi hai bên kia vâng rất tự tin 好 cầu ngoài đúng rồi người đánh nhìn gạch thì sẽ chân là bên sân hơn Ôi, quả đấy ảo đấy Quả đấy mà giật chéo sang thì hơi bị ảo đấy Ở ngoài trời ấy mọi người ạ sân như này cũng là được rồi rồi lái cầu hay nhá rồi tuấn anh lái cầu hay thật đấy được căng là lái sát lưới quả đấy mới gọi là hay cài lại luôn nói đinh mạnh bắt lưới này được mốt 21